Chào anh em, hôm nay chùm cờ bạc bịp ra một video mới giới thiệu đồ chơi mới nhất trong sóc đĩa bịp của cái năm 2019 này. Hàng đỉnh cao khẳng định luôn độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Nhưng anh em nào thua tha xa bờ hay các còn lăn tăn để tìm cho mình một đồ chơi sóc đĩa chuẩn chỉ nhất qua mắt được tất cả thời thợ con bạc già, hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại 09843148 thì ngoài cái sóc đĩa bịp ra nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ cờ bạc bịp anh em nha. Nhà mình có ba cơ sở chính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 cho ông Trung Quốc để đặt vấn đề với họ để ra một cái dung dịch điện phân anh em đi chơi chỉ cần thoa cái dung dịch lên bốn mặt vị anh em thoa đá bốn mặt vị sau 30 giây đến một phút nó sẽ thẩm thấu vào quân vị anh em nha là anh em có thể chơi được mình sẽ cho một lượng nhỏ ra tay này đấy anh em vào vị như này này đấy anh em như là kiểm tra quân vị bình thường thôi thì hôm nay mình sẽ làm trực tiếp vào quân đó mình nhờ anh em vùng miền thì cũng đặt vấn đề hỏi mình rất nhiều là có làm vào vị đóm không thì mình sẽ thực tế luôn cái video vào vị đóm nha cái dung dịch điện phân này nó có thể vào tất cả các loại vị mặt vị khác nhau quân bài quân chắn quân đóm quân tú lơ khơ quân bao thuốc anh em đều có thể vào nó hết nhá thì sau 30 giây một phút nó sẽ thẩm thấu Đấy, thì công thức dung mình chỉ đơn giản chỉ dung một dung hai anh em mới chơi ba đồ đều chưa hết cái hàng này không kém người chơi anh em ba vùng miền bắc trung nam ai cũng chơi được đi kèm nó không thể thiếu cái điện thoại cảm biến quân vị điện thoại cảm biến quân vị có chức năng là nhiệm vụ gì dung là dung trực tiếp điện thoại này nó trả kết quả trực tiếp vào cái điện thoại cảm biến quân vị này không nhì nhằng không dây dựa đơn giản gọn nhẹ anh em đi lưu ý này đi chơi nhớ lắp cho mình quả pin tiểu anh em nha lắp pin tiểu anh em bật công tắc lên nó khởi động và có có tăng giảm cái nhịp rung mạnh rung nhẹ thì tùy anh em để anh em chỉnh làm sao cho hợp lý cái khoảng cách thì bắt được rất là xa một m hai đến một m rưỡi anh em là con là cái đều chơi được hết đứng anh em để tùy quần ngồi em để tùy áo em nghĩ trang một ống chân ống đồng dán vào trong người trong ngực để tùy anh em miễn làm sao anh em cảm thấy hợp lý cái nhịp rung này anh em có thể tăng chỉnh được cho nó rung nhẹ rung vừa phải là một mình em biết pin thì pin tiểu chơi 3 ngày 5 ngày không nói pin cái hàng này đỉnh cao không có đồ thì chuẩn chỉ hơn cái đồ sóc đĩa này hàng này mới nhất anh em nhanh tay gọi điện đặt hàng để được tư vấn để có đồ chuẩn chỉ nhất để anh em vào bảo an toàn anh em nha để có đồ chơi chuẩn chỉ nhất thì để không làm mất thời gian của anh em nữa mình sẽ thẩm thấu thuốc của nó thẩm thấu trong này rồi mình sóc đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái độ chuẩn chỉ ra làm sao bây giờ mình sẽ thử quân vị bát đĩa nha anh em nhá đây là cục lam châm này đấy quân vị xanh chín bát đĩa xanh chín này không bao giờ hút này nên anh em hoàn toàn yên tâm luôn đấy cái đồ chơi này đẳng cấp là mình không còn đồ anh em nhá đấy vị này anh em nhá vị này vị uh, chắn này à, vị đóm này nên anh em hoàn toàn yên tâm bát đĩa xanh chín quân vị bát đĩa lạng được anh em đi chơi cứ thoải mái luôn anh em nhá đấy đi chơi hàng này cơ động độc quyền đi chơi là anh em mà được tiền nên em không phải lo lắng một điều gì hết đấy thì em như thế này thì cái dung dịch nhận phân này khi nhà mình chưa phôi hóa ra thử làm châm là hút anh em nhá đấy nhưng các chuyên gia nhà mình đã xử lý thành ra là không còn màu không còn mùi không còn vị cái hàng này còn màu còn mùi còn vị đấy nhưng nhà mình đã xử lý qua không màu không mùi không vị đấy, cái tính cơ động bảo mật của nó không một tăng chứng gì lên anh em hoàn toàn yên tâm thì không để làm mất thời gian của anh em nữa mình sẽ sóc đôi ba tiếng bạc anh em nhá bây giờ mình sẽ bật cái công tắc khởi động lên mình sẽ sóc luôn anh em biết độ chuẩn chỉ ra làm sao này đó mình sẽ bật lên này đó mình sẽ đúc thực tế trong người anh em cảm nhận để anh em xem cái độ chuẩn chỉ hàng nó như thế nào này mình xong luôn này tứ đen mình xong luôn nha này anh em sóc sóc tơi tay này nhá không cần phải ghim quân ghim vị gì trong người mình khẳng định tiếng này nó là chẵn này mình không biết sấp đôi tứ trắng tứ đen mình đánh 10 triệu chẵn này quả bát này sấp đôi anh em nhá đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ này đầu xuôi đuôi loạn này trong người mình vẫn tiếp tục tiếng này là chắn này anh em này thừa thắng xông lên mình 20 triệu vào cái mặt vị chắn này mà ba này anh em nhá vẫn sấp đôi này có cái đồ để chơi đấy anh em hoàn toàn yên tâm luôn mở bát tin tay anh em không phải lo lắng được điều gì bạc cầu nhé bạc khuôn này đánh 50 triệu thẳng vào cái chắn này anh em này mở bát chắn vẫn tiếp tục sấp đôi anh em nhá anh em xong sóc tư thoải mái lên ai sóc cái ai cầm cái dồn quân dồn vị để ok hết anh em nhá bạc đi rồi nhá trong ba trong đĩa mình khẳng định là lẻ hàng mình 100 triệu lẻ bán lẻ cho anh em yêu chặn yêu chặn tiếng này mất nhà mất cửa mất xe này anh em thấy không trông quân chồng vị báo cái quân vị chạy vèo vèo này bây giờ mình sẽ bỏ thực tế ra cái điện thoại ra ngoài để anh em cùng cảm nhận nhìn dung với mình này dung hai nhịp trong ba đầu tiên mình khẳng định là chặn này đánh 100 triệu chặn chặn ra ngoài 100 triệu này mở bác sấp đôi anh em này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhé nè anh em nhá không thể sai rồi đánh 200 triệu lẻ mở bát này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá nè sau này hai nhịp dung cho ba chồng đĩa mình khẳng định là chắn này đánh một tỷ chắn chắn ra ngoài một tỷ đánh cả lội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 trên hàng hóa nhà mình có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt em nha có cách bảo quản và có bảo hành rõ ràng đổi mới chế độ hoàn toàn yên tâm luôn đấy nhà mình có 15 năm trong cái thế giới ngầm rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái độ chính xác cái độ chuẩn chỉ của nó anh em mua hàng mất tiền là phải mua đồ chuẩn để anh em chơi được anh em vào bờ an toàn anh em nhé